cái thời gian không gian có chúng ta sẽ thấy là sản phẩm thật sự tác giả trưởng lão thích thông lạc cho nên mà tu thiền mà để cái tâm mình không tham đi si thì nó có lực mà tâm mình còn tham si dù một chút đi nữa nó cũng có lực mình bảo không được cho nên cái, cái, cái, cái, cái thời gian quá khứ cả mấy ngàn năm từ cái ngày mà Đức Phật tịch tới giờ là hai 2545 năm cái thời gian nó dài vậy thế mà cái người mà cái tâm lực nó có nó dẫn cái cái tâm của nó đi vào trong cái về trở về quá khứ cách đây hai ngàn bảy trăm năm nó sẽ gặp Phật nó sẽ nghe được nghe Đức Phật thuyết giảng nó đặc biệt như vậy còn bây giờ chúng ta dẫn cái tâm chúng ta cách cái giác người kia ở ngoài ở kia chúng ta thấy rồi còn khi mà chúng ta dẫn cái tâm chúng ta được cái thời gian không gian có chúng ta sẽ thấy hình thành Phật thật sự nghĩa là bây giờ ông Phật đã mất lâu rồi nhưng mà bây giờ mình đã được dẫn được cái cái cái túc mạng minh của mình mình dẫn được cái tâm mình về quá khứ như vậy đó thì mình gặp lại ngay ông Phật cái hình ảnh ông Phật ốm mà mình biết chứ không phải như cái tượng Phật bây giờ mình đã, đã tưởng tượng ra mình đã đúc như vậy à, hoặc người ta tạc như vậy cho nên mình thấy được Phật thì mình phải thực hiện được thế cái khi mà trả tâm này thì khi cái thiền mà trả tâm này được rồi thì coi như là mình cái tâm mình nó nó, nó không còn tham đi rồi thì nó thực thực thì nó giúp cho chúng ta thấy được cái hình ảnh của một cái người ơn lớn của chúng ta tức là đức phật đức phật chúng ta còn bây giờ cái hình ảnh mà chúng ta thấy người ta vẽ à, người ta đúc người ta tạc hoặc người ta điêu khắc những hình ảnh đó là tưởng tượng ra chứ không phải đúng cho nên có một người cư sĩ ở về à, Phan Rang à, họ Phú Yên họ đem vào hai cái hình ảnh một cái hình ảnh đó, họ nói rằng những người mà à, khảo cổ họ nói rằng cái ông Phú Lâu Na ngày xưa ông vẽ là cái hình ảnh của Đức Phật rồi một cái hình ảnh á, thì người ta nói cái vị tu sĩ nào đó họ đã vẽ lại ở trong cái trí ức của họ cái hình ảnh nó lại khi họ gặp Phật thì cái người đó họ mang hai cái hình ảnh đó họ đến họ hỏi xin thầy xác nhận coi phải hình ảnh này giống không một cái hình ảnh thì râu phồng xàm dữợn còn hình ảnh thì cũng người lớn độ toàn là người lớn độ mà cái hình ảnh thì cái mặt dai vậy thì hỏi thầy coi nó có đúng không thầy nói ông Phú Lâu Na và cái cái, cái vị tu sĩ nào mà vẽ lại hai cái hình ảnh này đều là ở trong cái thế giới tưởng nó không phải đâu bởi vì thầy chưa từng nghe ông phú lâu na là một quả sĩ bao giờ thế mà ở trong này người ta tưởng là người ta nói ông phú lâu na đã là do cái cái, cái, cái, cái tài của mình mà vẽ thực phật như này cho nên thầy lấy khi mà nhìn lại thì thấy trong khi mà mình trở về với túc mạng minh á, để gặp lại đức phật á, cái hình ảnh này giống cho nên thầy xác định người ta chỉ tưởng tượng cho nên tất cả những cái này thật sự ra thì từ cái sơ thiền mà chúng ta đi vào để mà chúng ta thực hiện được những cái cái, cái, cái, cái gì mà chúng ta muốn cho nên khi dùng những ý thức mình muốn được cái gì đó thì nó làm được cái ấy thì chúng ta hãy thực hiện ngay đúng con đường của Phật nhé. thì đó là cái kinh nghiệm cái kinh nghiệm của Đức Phật rồi bây giờ tới cái kinh nghiệm của các vị thánh tăng thánh ni đệ tử của Đức Phật rồi bây giờ qua cái kinh nghiệm của thầy dạy thì quý Phật tử thấy thầy dạy có sai cái đường tìm định của đạo Phật không đức phật bảo ngăn áo diệt ác thầy cũng dạy ngăn ác diệt ác để đi vào thiền định rồi đức phật dạy chư ác mặt tác chúng thiền phụng hành tự tịch chỉ nghĩa là các pháp ác không nên làm nên làm các pháp thiện thì tự tâm ý của mình nó sẽ thanh tịnh còn bây giờ mình muốn ngang chương tâm mình còn tham si mà muốn nó thanh tịnh thì không thể thanh tịnh được cho nên bây giờ mình ví dụ như mình ngồi mình ngồi mình giữ cái tâm mình niệm phật hoặc là mình giữ tâm mình đừng có cho dòng tưởng bằng cách này bằng cách khác mà không có lo giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì cái tâm nó chưa thanh tịnh thì giới luật nó còn tạm thì nó làm sao nó thanh tịnh được cho nên mình lấy giới để mình ghi vào một cái cái, cái, cái lộ trình mình thấy à, cái tâm mình còn phạm đây là còn ác pháp rồi hãy giữ gìn cái giới cho thanh tịnh mà càng giữ gìn thanh tịnh thì cái tâm nó lại đi tham sân si bởi vì cái giới luật nó xác định được cái tâm của mình đi gì xem cho nên lấy giới mà làm cái đường đi vào cho nên đức phật nói giới luật là thầy của mình nó sẽ dẫn đường mình đi vào đúng đường cho nên khi mà tu tham giới thì nó có định rồi mà nó có định rồi thì tất cả sau này các định khác thì nó nhập dễ dàng rồi cho đến tâm mình cũng không còn đó là cái thứ của đạo nó cụ thể là